Do đó, bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, đồng thời không nên tin người quá dễ dàng, bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại cho công việc. Tuy nhiên, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc đang làm thì chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót. Trải qua những khó khăn, thử thách, bạn sẽ ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Thiên ấn cũng cho thấy bạn vốn là một người thông minh và điềm tĩnh. Mọi người xung quanh hiểu rõ và luôn tin tưởng vào bạn,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 Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. Ba, Tử vi tuổi dần Kiếp tài tác động khiến người tuổi dần trở nên nóng nảy, dễ vướng phải những vụ tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn quá tự tin và chỉ thích làm theo ý mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Không ai có thể là người đúng trong mọi trường hợp. Nhiều khi, hãy hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh xem sao,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 Do cục diện tương xung tác động, người tuổi mão quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý mình. Còn nếu muốn ý kiến của mình được công nhận, cách hợp lý nhất là bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng. Kim khắc mộc, người độc thân vẫn giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm nên chưa chịu mở lòng mình. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì cho rằng người ta không thực sự chân thành với mình. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn. Nhị hợp nâng đỡ, người tuổi thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy hoang mang, mơ hồ vì chưa định hướng được cho mình. Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình. Thổ sinh kim cho thấy con giáp này và nữ kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nửa kia cũng thường là người giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Nếu không muốn vào đủ loại rắc rối do thương quan mang lại, người tuổi tỵ nên có hướng sửa đổi những tật xấu của mình. Bạn quá hiếu thắng nên dễ xích mích với người khác mà không quan tâm tình huống hay đối tượng giao tiếp của mình. Người trẻ tuổi có thể đối diện với những nỗi buồn lớn như không trúng tuyển, không thi đỗ, thậm chí là bị mất chức, bị hãm hại, song đừng quá thất vọng với thực tại. Đây chính là dịp để bạn nhìn lại bản thân mình và trở nên mạnh mẽ hơn,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 dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó. Nếu đã có gia đình, bản mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Con cái bướng bỉnh, không chịu làm theo ý mình có thể khiến bạn cảm thấy không hài lòng, song bạn không nên đi sâu vào tâm lý con cái chứ không nên sử dụng vũ lực. Thực thần chiếu mệnh đem lại tin vui tài lộc cho những người làm nghề tự do hoặc những người có công việc tay trái. Nhờ tinh thần quyết tâm, không ngại gian khổ, công lao trước đó của bạn đã được công nhận và nay là lúc bạn gặt hái thành quả của mình. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Thiên tài nâng đỡ người tuổi mùi, giúp bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó,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 xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bế là ngày xấu để làm nhiều việc, trừ đắp đê và lấp hố, rãnh. Vì vậy, nếu có kế hoạch trọng đại gì, bạn cần cân nhắc kỹ càng trước khi thực hiện, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu. Cục diện tự hình mang lại ảnh hưởng xấu, khiến người tuổi dậu trở nên khá nóng nảy, bạn thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình. Bạn có vẻ không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác. Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn, có những lúc bạn vẫn mắc sai lầm. Đừng quá tự kiêu, cho rằng mình có tư cách chỉ trích người khác, bởi như vậy sẽ biến bạn trở thành ếch ngồi đáy giếng. Bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn,